chương trình diễn ngâm sấm dạng giáo lý Phật giáo hòa hảo của Đức Quỳnh Giáo Chủ Chúng tôi nhóm thực hiện chương trình Xin gửi đến liệt quý vị lời chào thân ái Và cầu xin ơn trên Đức Phật hộ trì cho quý thính giả Được hưởng trọn phước duyên trong tình thương đại đồng của Đức Phật Ngâm nga hiểu nghĩa đáng kim ngà Quyền bi nhiều lời chỉ thiện ráng tìm cho cặn kẻ lòng hiền phật độ khỏi tình mang thưa chư quý vị Chúng tôi trân trọng giới thiệu Sấm giảng quyển nhất Tức là quyển khuyên người đời tu niệm Đây là quyển thứ nhất mà Đức Thầy đã viết Trong khoảng năm kỷ mão 1939 tại Hòa Hảo Phẩm kinh này Ngài viết theo lối văn lục bát dài 912 câu Được khởi đầu bằng câu Hạ quân nay đã hết đời Và chấm dứt bởi câu Đến đây cũng lần ngừng lại bút nghiêng Vậy trân trọng kính mời chư quý vị Cùng thành tâm theo dõi thánh phẩm này nam mô a di đà phật nam mô hạ quan nay đã hết đời phong ba biến chuyển đổi dời gia can năm mèo kỹ mão rõ ràng khắp trong trần hà nhốn vàng xiết chi ngồi buồn điên tỏi một khi bá gia khổ nào vậy thì từ đây cơ trời thế cuộc đổi thay điện mới theo thầy xuống chúng phàm gian thấy đời ly loạn bất an khắp trong các nước nhộn nhàn đau binh kẻ thời phụ nghĩa vô kình Người thời trung hiếu chẳng dinh vẹn hai Nam điên khuyên nhủ bằng ai Xin trong lê thứ ngày ngày tình tâm quảng diệt thâm nào trong sách sử có ai lầm ở đâu người khốn nghe nói càng giàu người ngu nghe nói ngửa đầu cười reo rồi sao sẽ thấy hầm beo khắp trong ba tấm hiểm nghèo đáng thương điên này với lình minh dương với linh phật đường đi xuống giả dân thấy trong bá tánh phàm trần che kinh người nhào thần tiên quỷ tàn mặt ai bàn tán gần xa quỷ của phật bà sai xuống cứu dân kẻ xa thì mến đức làm cho người gần ganh ghét khinh khi nam mô mô phật từ bi miệng thì niệm phật lòng thì tạ gian khắp trong ba tánh ơi trần hoàng cùng hết sớm làng đều bị người đi điên này xưa cũng như ai vào các gái đài tột bực vào sang nghĩ suy dâm lời chẳng mang bèn lên ẩn vật lâm sang tu trì nhờ trời may mắn một khi thần thơi lại gặp đức thầy bồ sơn cúi đầu điên tỏ nguồn cơn đồng lòng bác ái ra ơn dài truyền thấy điên tâm tánh quá thiền nội trong sao khác biết liền thiên cơ chuyện này thôi nói sơ sơ để rộng thì giờ nói chuyện chân tu dương trần kẻ chỉ người ngu ham vọng hạn dù danh lời suy khang ờ, cờ đại đến nước bất an chẳng lo tu niệm tham gia làm gì Phật trời thương kẻ nhu mì Trọng cha yêu Chúa kính gì tội tông Ngồi buồn nói chuyện bóng lòng khắp trong trần hạ máu hồng nhuộm rơi chừng nào mới đăng thành thơi dẫu phật ra đời thế giới bình yên điên này điên của thần tiên ở trên non núi xuống miền lục châu đời con chẳng có bao lâu ráng lo tu niệm đặng chầu phật tiên ít kẻ làm hiền nhiều người tàn bạo làm phiền quái công